cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no wala makasya naka naka wala makatasim na nyo naka wala maka na makakasim na nyo ala wala makatasim na nyo ala wala ma na na na wala katasim na nyo ala wala ma na na wala maka na katasim na nyo ala wala ka na katakasim na kola wala ma na kaka na katasim na nyo ala wala ka kosi ma na kasim na nyo ala wala ma no no kasim na nyo ala kasim na nyo ala なたかしもにあにたかちよ Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 18 Có tựa đề Làm chủ tâm linh tâm linh làm chủ là đi về thế giới văn minh đại đồng bởi tâm linh là khoa học dẫn dắt con người đỉnh cao trí tuệ phật học di đà là đỉnh tâm linh tầm cao trí tuệ của nền khoa học loài người phát triển không có tâm linh con người ngu dốt cứ ý mình tài nghĩ ra mọi thứ Con người đấu tâm linh dẫn dạy cho người biết viết cho người biết học sáng tạo văn minh thế giới loài người buồn lắm thay con người trí tuệ nhỏ nhoi một phần lại tưởng mình cao có đâu nào biết Phật ở trên cao Phát minh khoa học cho người tiến bước Ai đà được phước sẽ hưởng hồng ân của Phật sau này Đó nền văn minh tâm linh loài người đi bằng trí tuệ mở nhãn thần thông sống bằng trí thức tâm linh khoa học vận hành thế giới trong thời kỳ mới mở ra nay mai chúng ta loài người phải biết hướng thiện để vào cõi tiên cõi tiên thiên đàng hiển về tại thế cho người trần thế an ổn yên vui của đời thánh đức tảnh thơ hôm nay đến đây tạm dừng